Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 à, ờ, Hôm trước thì rất là nhiều bác hỏi mua thiết bị nâng tiếng Nhà thông minh 17 thì rất là ít khi lắp thiết bị nâng tiếng Như hôm nay thì ờ, tiện ở đây có thiết bị nâng tiếng mới về thì em sẽ làm một video nói chi tiết về uh, Có nên lắp nâng tiếng hay không Và lắp thì lắp như thế nào uh, Sử dụng thiết bị nào cho nó hợp lý Lắp ở trên vang hay ở dưới vang các bác nhé thì hôm nay ờ, em đang có một con ờ, nâng tiếng của thương hiệu ờ, DB Acoustic các bác nhé có mã là DC AC5S thì con này nó tích hợp giải mã DAC các bác nhé hôm nay em sẽ giới thiệu các bác cách chơi cho nó hợp lý nâng tiếng này thì các bác lên nắp ở trên vang các bác nhé tại vì sao em lại nói là nắp ở trên vang bởi vì cái con nâng tiếng này mục đích của nó thiết kế ra là để nâng tiếng nhạc các bác nhé chứ không phải là để nâng tiếng mic mục đích của nó là nâng tiếng nhạc các bác nhé thì ở đây chúng ta sẽ có nâng hai vế nhạc hai bên bát trung chép hai bên bát trung chép hai bên này. và cái này là cắt súp các bác nhé đây có cổng cắt súp này để mà nâng tiếng chuẩn bây giờ thì nâng tiếng phải có cổng quang và phải có bluetooth các bác nhé tại vì sao có rất nhiều con nâng tiếng ra nhưng mà em không lựa chọn mà em phải lựa chọn những con nâng tiếng mà phải có cổng quang và bluetooth thì em mới phân phối như thế thì mới ghép mới hay được mới chuẩn được bởi vì tiếng là phải từ tivi vào nâng tiếng trước đúng không đấy nên là các bác à, lựa chọn những à, con nâng tiếng có cổng quang và bluetooth thì nó sẽ tốt hơn thì hiện tại ở đây em đang giới thiệu đến các bác là một con nâng tiếng chính hãng đến từ thương hiệu DB Acoustic các bác nhé nhà thông minh 17 là một cái đại lý cung cấp tất cả sản phẩm của thương hiệu DB Acoustic các bác nhé vinh danh đại lý bán hàng xuất sắc toàn quốc các bác nhé được uh, công ty SL trao tặng Đấy. thì uh, các bác nào quan tâm đến ờ, con nâng tiếng ờ, DAC 5S chính hãng của DB có giá trị là 2 triệu 300 nghìn đồng tại thành phố Thái Bình thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em các bác nhé số điện thoại em để dưới màn hình ở đây và bây giờ thì em sẽ lắp con nâng tiếng này vào và căn chỉnh cho các bác và test chất âm của nó cho các bác xem trải nghiệm trực tiếp các bác nhé à, và đầu tiên thì các bác cắm một đầu cổng quang vào tivi này còn một đầu còn lại thì các bác sẽ cắm vào uh, cái cổng quang của nâng tiếng này này em sẽ hướng dẫn các bác cách kết nối chi tiết các bác nhé với vang vang làm sao cho nó hay nhất các bác nhé và đây chúng ta sẽ có một cái rắc AV hai đầu các bác nhé các bác bóc đây đây các bác có thể thấy à, dưới này là hàng in các bác nhé của kênh một kênh hai trên này là hàng quýt các bác không nhìn cần nhìn màu các bác nhé khi khi các bác muốn lấy tín hiệu ra thì các bác phải chọn quýt là đầu ra các bác cắm cho em hai cổng trắng ở bên trên các bác nhé hai cổng trắng ở bên trên thì nó sẽ là đầu ra đấy chứ không phải là cắm một màu ờ, màu ờ, đỏ màu trắng đâu mà các bác sẽ cắm hai cổng trên bởi ký hiệu nó là in quýt ra in là đầu vào quýt đầu ra thì in ở đây em đã cho cho vào bằng cổng quang rồi thì quýt đây em sẽ cắm trực tiếp ra còn hai đầu này thì các bác sẽ cắm cắm súng vang các bác nhé đây ờ, ở đằng sau vang đây thì uh, đây ở sau vang đây ở đầu sau vang thì em có thể là em đang sử dụng cổng in một em sẽ cắm vào cổng in một cho các bác nhé đây nó sẽ cắm trực tiếp vào cổng in 1 đó vậy là chúng ta sẽ kết nối từ tivi này vào nâng tiếng này từ nâng tiếng này xuống vang này từ vang này xuống đẩy này đấy đây là cách kết nối đúng chuẩn uh, theo đúng uh, chuyên môn các bác nhé và bây giờ em sẽ bật lên và sẽ căn chỉnh uh, cho các bác nghe thử xem là nó có rít mic hay là nó có ảnh hưởng gì đến tiếng mic không các bác nhé ở ờ, đây hiện tại em đang kết nối với TV được các bác nhé cổng quang đang vào thì ở đây chúng ta sẽ có nút input này nó ghi là optical chứ tức là các bác đang chạy cổng quang này sang bluetooth thì nó sẽ nháy màu là màu xanh thì các bác có thể kết nối bluetooth vào các bác nhé và dưới này là các bác có thể cắm cổng AUX à, bây giờ em đang chơi cổng quang thì tín hiệu nhạc vào luôn mẫu này thì cũng khá là dễ dùng thôi đấy đây là các bác có thể chọn là cắt súp hay không cắt súp các bác nhé và em cho các bác nghe thử tiếng nhạc này đó đây đang sử dụng là cặp loa CIF các bác nhé Thì ở đây chúng ta sẽ có nút một nút là cho qua nâng tiếng và không qua nâng tiếng các bác nhé Đây tín hiệu nhạc như này là không qua nâng tiếng này các bác này Cho qua nâng tiếng này Đấy các bác muốn chỉnh à, check lên thì đây Đúng chưa Đấy chỉnh check còn nâng tiếng lên đấy Nhiều check hơn nữa này Cái này nó ứng dụng cho các bác nào thích nghe nhạc các bác nhé Giảm bass đi này em giảm chút bát đi này. đấy giảm chút bát thì nó sẽ bớt bát đi tăng chét lên này Đấy, các bác có thể nghe check lên này Giảm check đi này Mở tiếng check này Tăng tiếng bát này Rất nhiều bát rồi Rất nhiều bát luôn đấy đó ứng dụng ờ, của cái nâng tiếng chủ yếu là để cho các bác nào chơi nhạc các bác nhé các bác nào thích chơi nhạc để căn chỉnh bát chép rễ bởi vì dưới vang số này gần như là các bác ờ, rất là khó căn chỉnh bát chép thì các bác để lắp thiết thiết bị nâng tiếng này để các bác căn chỉnh bát chép theo cái sở thích của từng người một các bác nhé thì các bác nên lắp thiết bị nâng tiếng còn các bác nào chỉ hát karaoke thì uh, ít nghe nhạc thì các bạn có thể là chọn uh, chế độ 1, 2, 3 tùy hứng theo theo cái chế độ mà bên uh, nhà em đã set up sẵn cho các bác rồi thì các bác có thể chơi chế một độ 1 là chế độ karaoke chế độ 2 nhiều check và chế độ 3 nhiều bát theo cái ờ, form của nhà em hay cài cho các bác ở trực tiếp vào vang số còn các bác nào thích thích căn chỉnh tùy hứng thì có thể chỉnh ở đây đấy bát check thì các bác có thể chỉnh ở trên cái này nó cũng rất là ok đấy, hôm nay em giới thiệu sơ qua về cái con thiết bị nâng tiếng này các bác phải ghép ở bên trên con vang nhé và bây giờ em sẽ thử tiếng mic thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tiếng mic các bác nhé đây hiện tại thì em đã lấy mic ở đây alo alo một hai hai ba bốn năm sáu sáu bảy tám chín mười alo bây giờ thì kể cả có thay đổi kết cấu của cái này thì không bao giờ nó bị rít mic các bác nhé alo một hai đấy hiện tại em đang ngồi rất là gần loa nhưng sẽ không bị rít mic còn nếu mà các bác cho cái con nâng tiếng này xuống dưới dưới con vang khi các bác thay đổi cái chép này lên nhiều thì cái tiếng mic này nó sẽ bị rít mic các bác nhé đấy dẫn đến trường hợp là nhiều khi cháy loa thì để mà ghép được chuẩn và hay nhất thì các bác nên ghép con vang con nâng tiếng này trên con vang số thì nó sẽ đảm bảo chất âm cho các bác Đấy, hôm nay em chia sẻ cho các bác về cái con ờ, nâng tiếng ghép như thế nào cho nó hợp lý cho nó chuẩn để các bác uh, mua về chơi làm sao nó đảm bảo đúng quy cách để uh, chuẩn nhất Đấy. thì hôm nay em giới thiệu đến các bác một con nâng tiếng chính hãng đến từ thương hiệu DB Acoustic các bác nhé đây em đang ghép nâng tiếng DB và vang số DB S690 đồng bộ nhìn rất là đẹp đúng không ạ và đèn nháy thì nháy hai bên rất là đẹp à, anh em nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em tổ 6 phường Diệu thành phố Thái Bình các bác nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo